Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tập bài ờ, giãn cơ mở hông qua tư thế cánh cọc Trước khi tập chúng ta sẽ đi vào một số những lưu ý như sau Thứ nhất chúng ta nên tập sau khi ăn từ 2 tiếng trở lên Thứ hai mọi tư thế đều có những chống chỉ định Và chống chỉ định của tôi đó là khi chúng ta tập cảm thấy đau, nhức khó chịu hãy chuyển xuống một tư thế đơn giản hơn mọi tư thế chỉ đẹp khi nó mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng ta được rồi chúng ta sẽ đi vào phần lợi ích của tư thế cánh cổng tư thế cánh cổng giúp làm giãn cơ làm mở hông căng cơ lườn cơ liên sườn rồi làm mở mở hông tăng cường cho cơ trọng tâm và thực hành đây là một tư thế quỳ chúng ta sẽ quỳ quỳ thẳng hai chân này rồi bước chân trái sang ngang trước chúng ta sẽ quỳ đến chân một rồi lưu ý này gót chân trái và đầu gối phải nằm trên một đường thẳng đứng thẳng tư thế khi hít vào thì từ từ đưa hai tay sang ngang. Thở ra thì từ từ nghiêng người sang bên chân trái bên chân trái, Trượt tay trái theo chân trái của mình. Quay đầu hướng lên trên. Vươn dài tay phải sang bên trái. Chúng ta kéo căng cơ lên sườn bên phải của mình. Nhớ là chúng ta nghiêng người chứ không vặn người nhé. Khi chúng ta vặn người thì chúng ta sẽ úp xuống. Và chúng ta chỉ nghiêng người hơi đẩy cái vai ra sau một chút mắt quay đầu ra nhìn qua nách phải để nhìn chết lên trần đấy, hạ xuống cái khả năng của mình kéo căng hết phần cơ của mình ra rồi ờ, hít vào thì chúng ta nên trả thế hạ, hạ vòng người xuống một chút hít vào thẳng người từ từ đưa hai tay sang ngang thở ra chúng ta sẽ đổi bên chống tay sang bên phải vươn dài tay trái sang bên phải quay đầu sang bên trái nhìn chết lên trần rồi hít vào từ từ thẳng người Trà vòng thẳng người đưa hai tay sang ngang Thở ra từ từ hạ tay xuống Chúng ta kết thúc một vòng Chúng ta đổi chân nhé Nếu là khi bước chân phải sang cũng vậy Gót chân phải và đầu gối trái nằm trên một đường thẳng Rồi đứng thẳng người này Hít vào đưa hai tay sang ngang Thở ra từ từ nghiêng người sang phải Trượt tay phải theo chân phải Vươn dài tay trái sang bên phải Quay đầu sang bên trái Nghiêng người kéo căng cơ lên sườn của mình cứ trả vòng hít vào Từ từ thẳng người Đưa hai tay sang ngang Thở ra từ từ nghiêng người sang phải Chống tay phải xuống để vươn dài tay trái Kéo căng người Quay đầu nhìn trước lên trần nhé Rồi hít vào trả vòng Từ từ thẳng người đưa hai tay sang ngang Thở ra từ từ hạ tay xuống Như vậy chúng ta kết thúc hai bên Để tôi xoay ngang người cho chúng ta dễ nhìn nhé oh vẻ hơi khó nhìn này ở đây nghiêng chân bước chân trái này hít vào đưa hơi tay sang ngang thở ra như người sang trái này trượt tay trái chân trái vươn dài tay phải sang bên trái rồi hít vào trả vòng thẳng người đưa hai tay sang ngang thở ra từ từ như người sang phải chống tay phải vươn dài tay trái xuống bên phải Đấy. Hít vào trả phòng từ từ thẳng người đưa hai tay sang ngang. Thở ra từ từ hạ tay xuống. Rồi còn bên phải tôi quay lưng lại nhé. Nhớ này. Đầu gối trái, gót chân phải nằm trên một đường thẳng nhé. Cái mũi bàn chân chúng ta hơi chếch lên một chút thì đứng đứng cho giữ thăng bằng cho tốt. Hít vào từ từ thẳng người đưa hai tay sang ngang, thở ra từ từ nghiêng người sang phải trượt tay phải nó chân phải rồi kéo căng người lên quay đầu sang bên trái nhìn check bên trái rồi hít vào từ từ trả vòng thẳng người đưa hai tay sang ngang thở ra từ từ nghiêng người sang trái chống tay trái vươn dài tay phải rồi hít vào từ từ trả vòng thẳng người đưa hai tay sang ngang rồi thở ra từ từ hạ tay xuống được rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc kết thúc tư thế cánh cổng à, trong khi ờ, tư thế tập này nếu mà những ai mà bị đau đầu gối đau chân không quỳ lên được thì chúng ta hãy nên chuyển thành tư thế ngồi nhé rồi chúng ta ngồi chẳng hạn như ngồi thẳng người này. rồi bước chân trái đưa cái chân trái sang ngang chân phải thì cứ co lại mở chân theo khả năng của mình đấy nhé tì gót xuống và dựng mũi bàn chân lên rồi đầu tiên thì chúng ta cũng hít và đưa hai tay sang ngang thở ra thì nghiêng người sang trái thì tay trái cũng trượt theo chân trái rồi vươn về tay phải ra quay đầu sang bên phải này ờ, rồi hít vào từ từ thẳng người đây đây sang ngang thở ra đổi bên rồi với tư thế ngồi thì chúng ta có thể hơi khuỵ cái tay xuống một chút để làm sao mà kéo căng hết phần cơ lên sườn của mình kéo căng hết phần cơ Đấy. hít vào đưa hai tay sang ngang rồi thở ra từ từ hạ xuống đổi bên cũng như vậy đây để tôi ngồi xoay ngang mọi người hình dung này cái chân mở thoải mái nhé không nhất thiết là phải ngang hẳn đâu nhé cứ mở thoải mái miễn là ngồi được chắc chắn vững vàng hít vào đưa hai tay sang ngang thở ra nghiêng người sang trái nếu mà cái chân này nó không sang ngang hẳn thì chúng ta có thể chống tay trái không cần chế theo chân nữa rồi hít vào thẳng người đưa hai tay sang ngang thở ra đổi bên ừ. miễn là kéo căng được hết các bó cơ liên sườn của mình ra à. chúng ta đã kết thúc cái ờ, động tác tư thế cánh cổng với tư thế này chúng ta sẽ tập kết hợp cùng với các tư thế khác để trong một buổi tập chúng ta có thể được tập nhiều động tác hơn rồi xin cảm ơn cảm tạ quý vị hãy theo dõi và chia sẻ kênh để xem được nhiều video và tập luyện được nhiều hơn mang lợi ích tốt cho sức khỏe của cơ thể